Chỉ vì kỹ năng giao tiếp kém, sự nghiệp của tôi mãi dậm chân tại chỗ, thành công chỉ tới khi thực hiện đủ 6 điều sau. Lạc lõng, thiếu tự tin khi giao tiếp, đừng vì thiếu hụt kỹ năng giao tiếp mà ngăn cản cơ hội thăng tiến của bản thân. Một buổi sáng, khi ở độ tuổi 20 bắt đầu sự nghiệp của công ty, tôi cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng họp. Tôi đã không nói một điều gì trong suốt cả giờ đồng hồ. Một lần nữa, Tôi hy vọng khoảnh khắc của mình sẽ đến và lặng lẽ tức giận với mình khi không đóng góp một ý tưởng mà tôi đã suy nghĩ bấy lâu nay. Điều duy nhất tôi nhớ là người đồng nghiệp bên cạnh nói không ngừng. Anh ta khét tiếng vì chiếm quá nhiều thời gian trong mọi cuộc họp và các đồng nghiệp thầm lặng bực bội với anh ta. Nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng cơ hội, trách nhiệm và mức lương có mối tương quan cao với sự tự tin và giá trị của bạn. Từ mức lương 50 ba số 0 đô la một năm. Tôi đã thay đổi thói quen giao tiếp và hiện tại kiếm được 750, ba số 0 đô la một năm. Dưới đây là 6 điều giúp tôi cải thiện khả năng giao tiếp và có được thành công như bây giờ. 1. Không dễ dàng tán thành ý kiến của người khác. Thật dễ dàng để đồng ý với ý tưởng của người khác. Tâm trí tiềm thức của chúng ta đang thực hiện một phân tích phần thưởng rủi ro trong đó kết luận là việc đồng ý với các đồng nghiệp đặc biệt là sếp sẽ tốt hơn so với việc đưa ra ý kiến của mình hoặc phản đối ý kiến của người khác. Điều đó trở nên mệt mỏi một cách nhanh chóng, nhưng bất cứ ai cũng có thể làm điều này. Sẽ tốt hơn nếu bạn lịch sự và phân tích, nói những gì bạn cảm thấy hợp lý nhất. Khi tôi ngừng phàn nàn và bắt đầu đóng góp, những thay đổi lớn đã đến với tôi. hai Dừng kết thúc một câu chuyện bằng câu hỏi đó là điều chúng ta nên làm, đúng không? Các bạn thêm câu hỏi vào cuối mỗi câu chuyện làm giảm sự tự tin, quyết đoán và khả năng đưa ra quyết định của bạn. Một khi nhận thức được việc đó, bạn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi của mình khi sử dụng điều đó quá nhiều trong công việc. 3. Tự tin giới thiệu tên của mình. Siêu nữ đầu tiên tôi từng làm việc đã dạy cho tôi một điều mà tôi không bao giờ quên. Khi bạn giới thiệu bản thân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy nói đầy đủ họ tên và kèm với cái bắt tay. Tin tôi lần này đi, ban đầu bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ, ngại ngùng, nhưng nó giúp bạn có sự quyết đoán và sức mạnh. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những người ngay thẳng bên xung quanh bạn. Hãy chú ý đến những người đã làm điều này trong cuộc sống, vì có thể đó là những người quan trọng với bạn. 4. Biến không thành có. Có một công hạn ngữ cũ rằng, nếu bạn muốn hoàn thành một công việc, hãy giao nó cho một người bận rộn. Ví dụ nếu bạn được giao một công việc, nhưng lại đang bù đầu với nhiều vấn đề cho tới hết tháng, thay vì từ chối nó, bạn hãy vui vẻ nói rằng, đó là một công việc tốt và tôi sẽ bắt đầu hoàn thành nó vào trong tháng tới. Tuy nhiên, lời từ chối không phải lúc nào cũng là một lựa chọn tồi vì đôi khi đảm nhận quá nhiều công việc sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. 5. Ngồi lên trước và xuất hiện ở trung tâm ngồi ở ghế trước trong bất kỳ cuộc họp nhóm nào và xem cảm giác ra sao. Hãy chú ý tới người bên cạnh mình vì đó thường là những người có tố chất lãnh đạo. Ý thức về tư thế của bạn, đơn giản từ vai, cầm và nụ cười sẽ khiến bạn xuất hiện như người tự tin nhất trong phòng. Những thay đổi nhỏ này là cả một chặng đường dài trong việc thể hiện sự tự tin. 6. Không nói nhiều lời xin lỗi. Cảm ơn là lời nói ý nghĩa và thiết thực hơn nhiều. Ví dụ, Cảm ơn bạn đã chờ đợi khi bạn trễ 4 phút so với Ồ tôi rất xin lỗi, tôi đến trễ. Sau đó hãy mỉm cười và hạn chế phiền phức nhất có thể và bạn sẽ cảm thấy ma thuật trong từ cảm ơn.